Xin chào toàn thể quý đầu tư của thị trường Gold Forex uh, chứng khoán dầu đến với buổi nhận định thị trường tuần cuối cùng của tháng 6 và đầu tháng 7. Như quý vị biết thì tuần qua là một tuần ờ, giao dịch khá thành công của chúng ta. Chúng ta chiến lược tuần chúng ta là mua breakout khi giá vàng vượt qua 49 thì chúng ta mua khi giá vàng test lại vùng 45, 49 và thực tế thì giá vàng vượt qua 49, sau đó là trong tuần có hai lần test lại 46 và vượt lên 70. Đó. Có nhiều bạn lại hỏi tôi là chiến lược ngày mình mua 40 43 ờ, như vậy thì không khớp. Đúng, chiến lược ngày không khớp nhưng chiến lược tuần vẫn khớp. Bạn nhớ là chiến lược tuần thì tôi nói các bạn là phải dùng trong tuần. Và chiến lược tuần vì sao chúng ta lại chiến lược tuần thì chúng ta dùng nó dài tức là điểm dừng lỗ nó cũng dài hơn. Như tôi hay nói với các bạn, chiến lược tuần thì chúng ta sẽ dừng lỗ là tầm 0,5%, tức là điểm dừng lỗ nó rơi vào 9 đến 10 đô cơ. Còn chiến lược ngày thì điểm dừng lỗ thường tôi cho các bạn là 5 đến 6 đô là cùng thôi hai cái chiến lược nó khác nhau bạn nhé còn việc bạn chia tài khoản và bạn đặt lệnh như thế nào thì đấy lại là kỹ thuật của bạn vào còn ờ, không phải là lúc nào tôi ra điểm bạn ờ, chỉ cần việc đặt là mọi lệnh tôi ra đều khớp có thể tôi bắt đúng xu hướng nhưng điểm thì nó có thể lệch một chút xíu đấy nếu bạn nào mà canh bảng thì chúng ta có thể linh động được còn bạn không linh động thì thôi chúng ta không khớp không khớp lệnh thì không mất tiền các bạn nhớ là như vậy riêng vàng tôi nói rồi thường tôi vào lệnh vàng là tỷ lệ chốt lời cực cao thế thôi tuần qua chúng ta hoàn toàn chốt lời đối với chiến lược uh, mua của vàng thôi chúng ta mua vùng 45 49 trong tuần Đấy, chốt lời 70 80 chúng ta chỉ hơi đen một chút là tại khi hôm bán xuống này thôi tôi cho các bạn bán 73 75 dừng lỗ 79 thì giá chạy đúng lên 79 quay đầu Đấy, nếu bạn nào chuyển đặt 80 thì chúng ta chốt lời rất là sực rỡ nhưng mà đen thì phải chịu đúng không ạ tự chung lại trong tuần qua chúng ta giao dịch vàng rất là thành công rồi không không có gì cả tất cả cái vùng mua chúng ta đều hợp lý <clears throat> trở lại với ờ, diễn biến tuần này trước hết tôi sẽ điểm qua thông tin cơ bản trước khi đi vào phân tích kỹ thuật tiếp theo đối với giá vàng Đấy. thông tin cơ bản tuần trước thì chúng ta biết rồi tâm điểm tuần trước thì uh, tuần vừa qua các thông tin của Mỹ thì không có thông tin nào quá mạnh các thông tin có tốt xấu đan sen uh, ờ, giải đều trong tuần Do vậy, giá vàng của chúng ta tuy breakout lên nhưng không biến động quá mạnh. À, vào ngày à, thứ tư thì thông tin của Mỹ là thứ năm thông tin gdp final của Mỹ thì nó vẫn là âm à, không phải là âm 5% thôi như cũ thông tin về doanh số bán lẻ thì có tốt hơn so với dự kiến tuy nhiên thông tin à, các thông tin khác thì lại xấu hơn dự kiến ngày thứ sáu cũng tương tự các thông tin tốt xấu đan xen Tự trung lại tuần qua giá vàng của chúng ta biến động theo kỹ thuật. Thông tin không ảnh hưởng nhiều. Nhưng tuần tới thì thông tin sẽ ảnh hưởng rất nhiều bạn nhé. Có hai lưu ý tuần tới. Thứ nhất là gì? Tuần tới là tuần thông tin Nam Pham. Chúng ta biết rồi. Nam Pham thì bao giờ cũng rất là mạnh. Đầu tuần thì ờ, vào ngày thứ ba chúng ta sẽ có thông tin là PMI sản xuất của Mỹ, của Trung Quốc nhá. Công bố lúc 8 giờ 30 ngày thứ ba giờ Việt Nam đấy. Vào tối ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin ờ, <clears throat> GDP của Canada này PMI Chicago này Đó, <clears throat> ờ, FOMC hai thành viên FOMC phát biểu và chủ tịch Fed điều trần Đó, chủ tịch Fed chuyến này liên tục được ra điều trần như vậy dự kiến cũng sẽ biến động biến động khá mạnh đấy <clears throat> vào ngày thứ tư thì đương nhiên rồi như thường lệ thông tin ADP Nam Farm đấy, đấy. À, ờ, PMI final của Mỹ PMI AFN tức là trong tuần rất nhiều thông tin mạnh à, dự trữ dầu thô à, cuộc à, gặp à, cuộc họp FOMC vào 1 giờ xà dạng sáng ngày thứ năm à, <clears throat> và vào tối ngày thứ năm thì như thường lệ thôi chúng ta sẽ có số người nộp đơn trợ cấp thân nghiệp thu nhập theo giờ Đấy. và tỷ lệ thất nghiệp. Như vậy chúng ta lưu ý nha, tuần tới của chúng ta thông tin vào hai ngày thứ tư và thứ năm sẽ là hai thời ngày dày đặc thông tin thứ ba. Thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ là ba ngày dày đặc thông tin vì thứ sáu bank holiday, thứ sáu Mỹ nghỉ lễ. Do vậy mọi thông tin về Nam Farm công bố vào thứ năm nhá. Như vậy tuần tới chúng ta chỉ đánh đến thứ năm thôi, thứ sáu coi như là thị trường đi chơi rồi đi ngang rồi thứ sáu chỉ các cặp tiền tệ châu Âu biến động thôi vì có thông tin châu Âu thôi Mỹ nghỉ như vậy chúng ta sẽ tập trung vào 3 ngày thứ ba thứ tư và thứ năm đấy <clears throat> thứ ba ờ, và dạng sáng ngày thứ tư thì chúng ta có FOMC bình thường nó là ờ, đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm cứ tước đầy lên một ngày bạn nhé chủ tịch Fed điều trần này sau đó là FOMC này ờ, phát biểu này Đấy, tiếp theo là ADP5 farm vào tối ngày thứ tư rồi các thông tin về chỉ số PMI sản xuất. Ngày thứ năm thì chúng ta có thông tin 5 farm nhá. Bảng lương này, thu nhập theo giờ này và số người uh, và tỷ lệ thất nghiệp này. Dựa theo dự chuyên gia dự kiến thì thông tin 5 farm kỳ này rất tốt. Còn thực tế thì chúng ta chờ xem có lẽ nó không tốt như dự kiến đâu. Mà rất có thể nó sẽ rất là phũ phàng ấy. Đấy thứ nhất là chúng ta sẽ dựa ờ, cái thông tin ADP và nam farm ngày thứ tư chúng ta sẽ hé lộ một phần về nam farm ngày thứ năm thôi thông tin ADP thì đang dự kiến là sẽ có 3 triệu việc làm được tạo mới còn thực tế chúng ta chờ đợi xem nhé thu nhập theo giờ dự kiến giảm này thông tin nam farm cũng dự kiến có 3 triệu việc làm được tạo mới tháng trước là một tháng đầy bất ngờ khi có 2,5 triệu việc làm được tạo mới tháng này chúng ta chờ đợi xem tỷ lệ thất nghiệp thì tháng trước là 13,3% Tháng này tiếp tục kỳ vọng giảm xuống 12,5%. Nói chung tuần tới về thông tin xem một tuần bất ngờ. Bên cạnh đó thì có một thông tin cũng ờ, khá là xấu cho kinh tế. Đó là dịch bệnh tiếp tục leo thang bạn nha Hàng loạt bang của Mỹ tiếp tục đóng cửa và không mở cửa trở lại. Ít nhất là có 11 bang phải mừng mở cửa kinh tế Covid khi Covid bùng mạnh trở lại thông tin này thì đối với cậu vàng của chúng ta thì chưa thể biết được là thông tin tốt hay xấu nhưng đối với ờ, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng thì nó là một thông tin xấu đấy xấu đấy sẽ ảnh hưởng xấu đấy đặc biệt là chứng khoán và dầu các bạn lưu ý nha khi nền kinh tế lại hoãn mở cửa trở lại hoặc là hạn chế mở cửa trở lại thì cái việc phục hồi trở lại nền kinh tế chữ V là không tưởng và nhu cầu tiêu thụ năng lượng cũng sẽ giảm đi các bạn lưu ý là như vậy như vậy hai mặt hàng này nhất định sẽ lại quay trở lại đào chen thôi, không có gì bất ngờ. <clears throat> Cái điều này nó cũng phù hợp. Số người ờ, chết của Mỹ đã lên đến kỷ lục, quan trọng là số người nhiễm bệnh, số ca nhiễm bệnh của Mỹ. Đấy, trong 2 ngày 25 và 26 đều vượt 40.000 ca, đỉnh cao trước đó có hơn 36.000 ca thôi. Như vậy nó đang cho thấy dấu hiệu làn sóng Covid sẽ quay trở lại. Hiện nay chúng ta có 9,9 triệu người nhiễm bệnh và gần 500.000 người chết rồi đây là đợt 1 nếu đợt 2 mà bùng phát trở lại và lan mạnh khi nó ảnh hưởng sang các nước nghèo đói châu Phi mà bùng phát thì có lẽ số người nhiễm bệnh của chúng ta không phải là 10 triệu người đâu lên đến 3 40 triệu người là bình thường và số ca tử vong có lẽ không dừng ở mức nhẹ nhàng 500.000 người đâu 2 3 triệu người chết là bình thường thực ra điều đáng ngại của dịch Covid rất có thể nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến kinh tế nó sẽ không đơn giản là một sự phục hồi nhanh chóng cái việc bơm tiền của các ngân hàng trung ương có lẽ nó chỉ là việc tiếp máu thôi tiếp máu cấp cứu thôi cho thở oxy thôi chứ nền kinh tế có lẽ là vẫn sẽ vẫn sẽ không thể tránh khỏi suy thoái và khủng hoảng đó là việc dài chúng ta cũng không nên phân tích quá nhiều bây giờ chúng ta đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết thôi thông tin tuần tới dự kiến là xấu rồi đó <clears throat> và cậu vàng chúng ta chúng ta nhìn thấy rồi sau khi tạo nền rất tốt ở vùng nghìn 1007 đến 740 ờ, hiện nay đã bứt phá lên cũng đã test lại cái điểm bứt phá rồi nhiều khả năng tuần sau cậu vàng của chúng ta là cứ một chiều thẳng tiến thôi không có gì bất ngờ cả <clears throat> Đấy, chúng ta nhìn trên chăn ngày cái uh, phiên đẩy chân rất là mạnh mẽ của phiên ngày thứ sáu nó thể hiện cái sự dứt khoát ngày uh, thứ hai cũng vậy giá vượt lên 50 và đi nó rất dứt khoát luôn rất nhiều khả năng là khu vực này à, tuần sau sẽ không nhìn thấy được giá 4X nữa. Đây là nhiều khả năng bạn nhé. <clears throat> Mà nếu theo chart tuần Đấy, chart tuần chúng ta cũng nhìn thấy rồi. xuống tăng đang khá là mạnh mẽ. Nhiều khả năng tuần sau sẽ là tuần tăng tiếp. Và cậu vàng sẽ thật sự gặp thử thách khi tiếp cận gần đến ngưỡng 1008 thôi. Chúng ta nhìn thấy đấy. Vùng 1790, 18 1790 1800 khả năng đến vùng đó mới có xảy ra điều chỉnh thì mới điều chỉnh. Do vậy, xu hướng ngắn hạn tuần tới của chúng ta đối với cậu vàng chúng ta cứ canh dưới mua lên thôi, không có gì bất ngờ cả. Vấn đề là chúng ta sẽ canh mua tại đâu, canh như thế nào. Đây. Điểm lý tưởng thì tất nhiên rồi, nếu vàng về trở lại 4x thì chúng ta cứ nhắm mắt mà mua thôi. Đấy, chúng ta cứ dừng lỗ khi giá phá qua 36 là được. Ngược lại, nếu không có 4x thì chúng ta mua tại đâu? Chúng ta sẽ chờ đợi mua khi giá vàng điều chỉnh về vùng đây tuần này chúng ta sẽ mua theo hai cái chen thứ nhất là chúng ta mua theo chen này <clears throat> nếu chúng ta mua theo cái chen ờ, này thì giá vàng điều chỉnh trở về vùng 4850 chúng ta mua đấy thì chúng ta đánh lệnh ngắn hạn nhá đánh lệnh ngắn thì chúng ta chỉ dừng lỗ tầm 5 giá thôi đấy là tầm 44 thôi còn nếu chúng ta đánh lệnh tuần đánh dài hơn thì cứ dưới 49 là chúng ta mua đấy và chúng ta dừng lỗ dưới 36 cho tôi thế thôi còn ngược lại thì nếu không thì chúng ta đợi chiến lược ngày thôi khi có điểm tôi sẽ update nhá còn các bạn nhớ là cứ dưới 4x là chúng ta mua xuống trong tuần chúng ta chỉ canh mua đấy chứ nếu chúng ta có muốn bán bán ngắn hạn hay bán thế nào chúng ta cũng phải đợi nhá chúng ta phải chờ đợi thôi các bạn lưu ý cho tôi hạn chế hạn chế tối đa nhá tuần tới còn nếu trường hợp ngược lại đầu tuần thì trường tăng luôn lên đúng không chạm vùng 1790 1008 đấy lại là vùng chúng ta canh bán ngắn hạn nhé 90 này 90 88 90 chúng ta có thể bán thôi nếu đánh lại ngày chúng ta chỉ dừng lỗ 5-6 đô thôi còn các bạn đánh lại tuần thì vùng dưới 1008 sẽ là bán và chúng ta dừng lỗ 10 đô chốt lời thì 30 đô 20 đô thôi hiện nay xuống bán không phải xuống chính còn nếu vốn lệnh mua thì chúng ta có thể chốt lời 20 đô hoặc chúng ta giữ lên 1790. Đó là về cậu vàng. Đối với các cặp tiền tệ thì AUD ra thế xuống rồi. Đấy, tuần tới chúng ta cũng canh thôi. Nó cứ điều chỉnh lên là chúng ta bán. Khu vực chúng ta bán chính là 0.6970 nhá, quanh đây. 0.6970 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 200 pip cho tôi. Thế thôi. AU xuống điều này đồng nghĩa với việc là à, chúng ta canh bán xuống chứ không phải xuống còn đối với AJ thì chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay AJ thì đang đi trong mô hình tiếp diễn cờ đuôi nhau như vậy chúng ta sẽ canh thôi giá breakout cạnh dưới thì chúng ta bán điểm breakout bây giờ tôi cũng chưa dự kiến được nó ở đâu nhưng đâu đó nó sẽ quanh là 728 hoặc là 729 gì đó tùy theo điểm chạm trong tuần thôi chúng ta chỉ canh bán breakout xuống thôi nhá không canh mua lên đối với AJ USD USD cũng cho tín hiệu xuống rồi Tuy nhiên nếu trong tuần USD điều chỉnh lên được thì chúng ta bán thôi chúng ta có thể nhìn thấy cây nến tuần của USD liên tục là các cây nến uh, dâu trên thể hiện cái áp lực bán rất mạnh chưa kể lúc đó test MA 200 đồ thị tuần như vậy tuần sau chúng ta canh bán đúng ở khu vực này thôi MA 200 này thôi 1.1330 1.1340 nhá chúng ta dừng lỗ trên đỉnh cây nến này 1.1430 còn chốt lời chúng ta có thể thả luôn cũng không sao cả chúng ta nhìn thấy áp lực bán của bốn cây nến này liên tục nó thể hiện cái áp lực bán rất mạnh mỗi khi euro lên chạm M200 như vậy chúng ta bán quanh điểm đó thôi euro thì xuống theo EU nhưng mà tôi không nhìn thấy xu hướng đẹp Eri nên Eri chúng ta không giao dịch UCSF chúng ta cũng không nhìn thấy xu hướng tốt nhất là chúng ta đừng tránh ra ngoài xuống thì xuống tôi xin lỗi không phải không nhìn thấy xuống mà không nhìn thấy điểm mua bán đẹp Uzi cũng vậy Uzi thì không nhìn thấy xu hướng luôn xu hướng hiện nay của Uzi đang không rõ ràng lên xuống không rõ ràng không rõ ràng chúng ta tránh ra ngoài thôi U thì xu hướng phục hồi bạn nhé nhưng mà cái lực phục hồi của U thì nó lại yếu nên tốt nhất là thôi chúng ta không giao dịch U nữa còn nếu trong tuần khi có chiến lược tôi sẽ update EG thì xu hướng tăng rồi rõ nét luôn rồi xuống chung của EG chúng ta sẽ canh mua lên nhé chúng ta có thể mua EG quanh vùng 0.9050 ờ, 0.9040 chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua mây thôi 0.8990 nhé ừ, tức là chúng ta dừng, dừng lỗ tầm 50 55 pip thôi không vấn đề gì còn chốt lời chúng ta để mở cho thôi nhé hoặc chúng ta có thể chốt lời 200 pip AN thì cũng không rõ xu hướng lắm đối với GU GU đang trong chen xuống rồi à, tuần này chúng ta cũng canh thôi đập chen thì chúng ta bán thôi tuần trước chúng ta đánh giá hơi cao GU do đó điểm bán của chúng ta chúng ta bán quanh 1.2560 rất tiếc là giá lên đến 1.2545 nó quay đầu thiếu 15 pip không thì chúng ta chốt lời đủ con GU này vì với điểm chốt lời chúng ta 250 pip cơ tuần này chúng ta cũng canh bán thôi GU không có gì cả GU tuần này chúng ta canh bán nhá chúng ta canh bán quanh khi nó test trên nhiều khả năng nếu test đầu tuần thì nó sẽ test ngay là 1.2460 còn không thì nó có thể lùi xuống 1.2450 gì đó đó đối với GU thì đặc điểm nó biến động mạnh chúng ta sẽ dừng lỗ nó là 60 pip còn chốt lời 200 pip nhé các bạn bán quanh 1.24 50 1.2460 đấy các bạn nào mà đánh chiến lược tuần cầm dài thì các bạn có thể chờ chốt lời tầm 300 pip còn ngắn thì các bạn chốt lời 200 pip thôi GG thì cũng xuống nhưng theo cá nhân tôi chúng ta không không tìm thấy điểm hiện tại là chưa tìm thấy điểm GN ờ, và GCSF cũng vậy chúng ta không nhìn thấy điểm mua bán thì cốt nhất là chúng ta không mua bán thế thôi Đấy. trở lại với uh, ờ, mã chứng khoán Mỹ mọi thứ có vẻ như đã xong xuôi rồi đó chứng khoán Mỹ khả năng ờ, lên là kết thúc rồi bây giờ sẽ đi vào đào chen thôi chúng ta nhìn thấy khá rõ cái xu hướng ờ, xuống trên H4 rồi giá đã vượt qua m 200 rồi rất nhiều khả năng giá sẽ đi xuống thôi hiện nay thì nó vẫn còn một điểm khá nhạy cảm nữa là nó đang có hỗ trợ cuối cùng là ở trên line cái kênh hỗ trợ cuối cùng đây bây giờ phá qua đây thì chắc là đi về nơi xa lần trước chạm gần đến đây thì hồi cũng rất là mạnh hồi gần 2.000 điểm lần này thì cũng đang đứng ở đúng quanh 2.500 đây vượt qua 2.500 này thì có lẽ đi về nơi xa với việc tiếp tục đóng cửa trở lại và dịch bệnh bùng phát thì khả năng cao là tuần tới nó sẽ break out xuống thôi không có vấn đề gì cả chát tuần thì chúng ta có thể nhìn thấy à, sau một cặp đến đảo chiều hai tuần liên tục với áp lực bán rất mạnh dâu trên rất dài đấy thân nến thì đang đóng cửa thấp dần điều này không bất ngờ nếu chúng ta ra đồ thị đường thì chúng ta đang nhìn thấy là kiểu phục hồi chữ V và cũng đang xuống chữ V luôn đấy ra đồ thị nến thì nhìn nó gần có vẻ không được chữ V lắm nhưng chúng ta ra đồ thị ngày thì chính xác là chữ V đấy có lẽ là tuần sau mục tiêu của Dow Jones sẽ lại quay trở lại khu vực này 23 24 nghìn 23 24 500 23 khu vực này nhiều khả năng sẽ lại chống đỡ níu giữ được Dow Jones đứng lại nán lại có thể gọi là nán lại chứ không gọi là đứng lại đứng lại thì không đúng nán lại là lâu lâu hơn một chút còn tôi không biết là nó có thể nán lại được lâu hay không hay toang luôn thì không biết nhưng mà xu hướng xuống thì khá rõ nét rồi tuần tới chúng ta cũng tiếp tục canh uh, phục hồi là chúng ta bán thôi không vấn đề gì tuần vừa qua chúng ta bán Dow Jones cực kỳ thành công chúng ta bán ở 263 264 và thực tế thì chúng ta chốt lời được hơn nghìn giá rồi nếu bạn nào chốt cuối tuần thì chúng ta chốt được nghìn ba trăm giá còn bạn nào chưa chốt thì tuần sau chúng ta chốt được nhiều hơn còn bạn nào chốt rồi thì thôi nhưng mà ít nhất là chúng ta được trên một nghìn giá với mã Dow Jones này rồi tuần tới chúng ta tiếp tục thôi canh me trên bán xuống thôi không có vấn đề gì hiện nay điểm ờ, Dow Jones nhiều khả năng nếu phục hồi được tôi đang nói nếu phục hồi được nhé nếu phục hồi được thì cái khu vực 258 26 sẽ là khu vực các bạn bán đối với Dow Jones thời điểm này thì các bạn bán xong thường dừng lỗ khoảng 400 giá còn chốt lời khoảng 1000 đến 1500 giá đó là mức tỷ lệ nó phù hợp còn bạn nào các bạn phải dựa vào điểm dừng lỗ chốt lời để các bạn căn khối lượng còn tài khoản bạn nào không chịu được thì tốt nhất đừng có tham gia bán tuy nó rõ xu hướng đó nhưng đừng tham gia bán bởi vì nếu chẳng may dừng lỗ lệnh thì chúng ta lại cụt vốn Nasdaq có lẽ là tạo mua hai đỉnh xong rồi Nasdaq này thì khá cứng đầu. Đấy. Trên đồ thị ngày chúng ta cũng nhìn thấy mô hình hai đỉnh. Đấy. Và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Một đỉnh là 10.140, một đỉnh là 10.300. Đấy. Ờ, chỉ báo kỹ thuật thì báo xuống rồi. Đấy. Trên đồ thị tuần thì nó là cũng là mô hình hai đỉnh lệch. Cái áp lực cây nến tuần trước cũng là một cây nến xuống giá. Cây búa rất là đẹp, không có vấn đề gì. Nói chung, tựu chung lại là gì? Là Nasdaq phục hồi như thế là quá nhiều rồi. Bây giờ đến ngày Nasdaq phải trả giá thôi. Đã là nát này. Một khi nó nát thì đừng hỏi luôn. Đó, Nasdaq thì chúng ta nhìn thấy cũng là test trên line rồi. Không có vấn đề gì test kháng cự rồi. Ở ờ, 10.250. Tuần qua là chúng ta hơi đen. Thế thôi. Chúng ta dừng lỗ ở 10.200. Cuối cùng nó hit top loss xong quay xuống. Đen phải chịu thôi. Không có cách nào cả. Tuần tới Nasdaq có lẽ chúng ta canh bán thôi nhưng mà hiện tại tôi cũng chưa tìm thời điểm để bán đâu của Nasdaq này đấy có lẽ là nếu ờ, Nasdaq hồi phục hồi lên được khu vực này chúng ta bán thôi 10.100 chúng ta lại tiếp tục dừng lỗ qua đỉnh cũ thôi lần này là 200 giá 10.100 10.200 nói chung chúng ta bán gần vùng đỉnh cũ và dừng lỗ qua đỉnh cũ các bạn thích là bán điểm nào bạn? tùy theo đá phục hồi của nó cơ còn lại xu hướng chung của nó là xuống rồi đấy còn nếu bạn nào đánh dài thực ra có thể bán luôn nhưng mà không mấy bạn hiểu cái phương pháp đánh dài nên tôi sẽ không giải thích quá nhiều nữa tôi giải thích quá nhiều lần rồi còn các bạn nào mà học tôi các bạn rất hiểu cái đó thôi nếu đúng xu hướng thì nhịp sau nó đã ờ, cạnh trên đã tìm về rồi thì có lẽ cạnh dưới cũng sẽ tìm về thôi nhá cạnh dưới mà tìm về thì đâu đó quanh 7 ngàn SP500 thì cũng tương tự thôi, tương tự Dow Jones thôi. Ờ, vẫn đang đi trong một cái hỗ trợ. Đấy, SP500 thì gần chạm hỗ trợ rồi. Cái kênh giá 2980 nhưng có lẽ trong tuần sau sẽ break out thôi. Mọi chỉ báo báo xuống hết rồi, không có gì cả. Dầu của chúng ta thì hơi cứng đầu. Tuy nhiên dầu cũng có dấu hiệu phân kỳ. Tạo mô hình hai đỉnh phân kỳ, cũng có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh và cũng phân kỳ nhiều khả năng dầu sẽ toang thôi Ờ, chưa đặc biệt là chúng ta nhìn thấy đấy lệnh hạn chế thì đã hạn chế trở lại rồi nên khả năng toang của dầu rất cao hiện nay dầu đang có cái chen line hỗ trợ đây vượt chen này là là toang thôi dầu à, tuần qua thì chúng ta bán cũng thành công không vấn đề gì cả chúng ta bán dầu cũng khá là thành công rồi à, đầu tiên là chúng ta bán tại 41 đấy chúng ta dừng lỗ 42 thì giá lên đúng 41 năm thì quay đâu không sao ạ à. như vậy là chúng ta chốt lời rất rực rỡ tiếp theo thì trong tuần chúng ta có lệnh bán là 39392 giá lên đúng 392 thì quay đầu hiện nay đóng cửa 38 Tương chung lại thì má dầu này chúng ta cũng rất thành công tuần trước. Tuần này chúng ta chờ breakout thôi nhá. Dầu breakout 37 mới bán xuống. Đối với má dầu hiện nay thì biến động nó rất là mạnh. Chúng ta dừng lỗ thì nên tối thiểu 1 đô. Còn không thì có thể dừng lỗ 1,5 đô. Đấy. Còn chốt lời thì chúng ta nên chốt lời tầm 3 đến 5 đô nhé. Giá dầu đợt này mà lao thì chắc là đi nhanh lắm, đi mạnh lắm. Về vùng 20x là bình thường, thậm chí về 1x cũng là không có gì ngạc nhiên cả. Các bạn lưu ý như vậy. Đó là toàn bộ nhận định thị trường vàng, chứng khoán, tiền tệ, dầu ờ, của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.